Đầu tiên, thầy sẽ tóm tắt lý thuyết của bài hôm nay. Một, hình thang. Hình thang là gì? Được chưa? Các con nhìn trên bảng. Hình thang là tứ giác có cặp cạnh đối song song. Vậy một tứ giác có hai cặp cạnh song song thì đó là hình thang. Đây, trên bảng là tứ giác ABCD có hai cặp cạnh ABCD song song và đây là hình thang ABCD nhớ cho thầy nhá hình thang là hình có hai cặp cạnh song song là tứ giác có hai cặp cạnh song song vậy để chứng minh một tứ giác là hình thang chúng ta chỉ cần chứng minh một điều đó là tứ giác đó có hai cặp cạnh song song được chưa rồi con nhìn trên bảng đây nhá bây giờ thầy cho tứ giác ABCD là hình thang có AB song song với CD như hình vẽ và khi đó hai cặp cạnh song song AB và CD được gọi là hai cạnh đáy hay chúng ta gọi tắt là đáy chưa và hai cạnh AD, BC được gọi là cạnh bên được chưa vậy các bạn nhớ cho thầy nhá nếu cho tứ giác ABCD là hình thang có đáy là AB và CD thì con hiểu đó là hai cặp cạnh song song của tứ giác là AB song song với CD được không